thì Giang có nhận được rất là nhiều cái comment trong thời gian vừa qua của tất cả mọi người đã gửi à, cho Giang thì, Giang cũng à, xin gửi lời chân thành cảm ơn à, sâu sắc nhất tới những à, mọi người đã có những comment à, rất là hữu ích và tích cực để đóng góp cho Giang để bản thân Giang sẽ hoàn thiện tốt hơn trong thời gian tới cái đầu tiên hôm nay Giang muốn à, chia sẻ tới mọi người đó là cái à, việc mà làm nhà em vàng em mỉ thì à, Giang nhận được rất là nhiều cái comment thời gian vừa qua là mình nên làm nhà xây có người thì à, bảo làm nhà gỗ thì à, sẽ chặt phá hủy tài nguyên môi trường thì sẽ ảnh hưởng nhất là lũ lụt này và lũ ống lũ quét ở trên tây bắc này, này. thì Giang rất là hiểu điều đó thì cũng do là cái kinh phí nó còn có hạn đấy thì Giang phải đợi một thời gian nữa để xem kêu gọi đủ kinh phí thì mình mới làm và cũng đã được hơn nửa tháng nay rồi mà em vàng em mình cũng vẫn chưa uh, bắt đầu Ờ, khởi công làm hay sửa như thế nào ấy rất là nhiều ờ, ờ, người là thắc mắc rồi là mong muốn để làm nhanh để cho hai vợ chồng và bốn năm đứa con có chỗ ngủ nghỉ nó tốt hơn đấy thì đang cũng hết sức là thông cảm với cái cái sự mong muốn của mọi người không những là mọi người đâu mà bản thân giang cũng vậy mà do một là về cái kinh phí hai là cái điều kiện thời tiết ở trên giang là mùa mùa này thì cũng bạn chỉ biết rồi là mưa ấy, mưa rất là nhiều nên là video hôm trước mà giang có một vị khách lên ở trên này đi cùng giang vào bản thì mọi người biết rồi là trời mưa khá là nhiều hôm đó thì mình không thể lên xe máy được mà mình phải đi bộ mà trong quá trình đi bộ để trực tiếp cô đó lên đây với em à, hương lên đây thì mọi người biết rồi đường đi trơn rất là trơn mà mọi người đi bảo rất là vất vả và con và cũng rất là nhiều người bảo giang là kêu gọi để làm cái con đường thực tế để kêu gọi là một cái đoạn đường cũng rất là khó khăn mình có cái thời gian cho mọi người đó là cái khó của bản thân giang nên là mong mọi người thông cảm và cái vấn đề thứ hai đó là làm nhà em vàng này thì à, hiện tại giang mới có nhận trên dưới là 60 triệu thôi mọi người như danh sách thì mọi người cũng đã được xem và cũng à, có à, một số khán giả là bảo Giang nên viết cái danh sách mạnh thường quân lên trên màn hình để cho mọi người dễ coi và thiểu thiếu bao nhiêu thì à, mình sẽ kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ thêm ấy thì giang cũng đã viết lên rồi đấy thì à, trong thời gian tới à, tạnh mưa thì à, Giang mới có thể chở vật liệu để tập kết và cái uh, chở vật liệu lên trên đó thì người biết là đường nó lên rất là khó mình phải đi xe hai cầu và Giang cũng nói là cái giá cả thì là mình đang à, bàn bạc với anh đó để làm sao giảm bớt cái giá cả chi phí nhất để để chuyển lên đó nếu mà mình chuyển xe máy mình mang đến dưới tận dưới này mà mình chuyển xe máy lên trên thì rất là vất vả rồi mọi người thật sự là chở xong thì chắc hỏng hết xe nên là mọi người cũng đã biết rồi và lên trên đó thì à, khối cát sỏi xi măng sắt hầu như là rất là đắt nên là giang rất là hiểu à, cái vấn đề đó và cũng do là thời gian này giang ít ra video nên là mọi người xem thì cứ nghĩ là mình nghỉ làm rồi hai là làm sao lại ít ra rồi thì mình ra muốn tập trung vào cái ngôi nhà em vào em nghỉ đã và đó thì mình muốn là giúp cái bản này bản này rất là nhiều hộ nghèo ấy thì mọi người xem cũng đã biết rồi nên là do là cái thời tiết mưa và hai là sự ủng hộ của mọi người nó chưa có nhiều ấy nên là mong mọi người là thông cảm và giang cũng đã nói rồi nếu như ờ, trong quá trình ờ, giang làm thiếu kinh phí như thế nào thì ờ, bản thân mình ấy, sẽ bỏ ra số tiền ờ, cá nhân mình tiết kiệm trong suốt một thời gian dài để mình có thể trả tiền công cho thợ thế còn tiền mua vật liệu thì ờ, chắc chắn là mình cũng 60 triệu thì cũng hòm hòm là đủ tiền mua vật liệu đấy còn tiền công nếu mà trong quá trình mà đang làm mà nó khó khăn hoặc là không còn mạnh thường quân nào mà ủng hộ thêm gia đình thì Giang sẽ bỏ tiền cá nhân mình ra để gửi tiền công cho gia đình đấy là giang cũng chia sẻ luôn là như vậy còn nếu mà có thêm à, mạnh thường quân ủng hộ cho gia đình trong quá trình mà giang làm nhà cất căn nhà em vàng em mình thì à, cái điều đó là rất là tuyệt vời rồi nếu mà được như vậy và cái vấn đề thứ ba thì hôm nay à, giang muốn à, chia sẻ tới à, mọi người tuy là giang đã viết lên thì màn hình thì à, giờ mình sẽ xin đọc lại toàn bộ à, danh sách kênh ờ, mạnh thường quân nhé đã ủng hộ cho nhà đánh bạc của mình Giang sẽ không đọc số tiền ờ, Giang chỉ đọc ờ, tên thôi vì số tiền là mình đã viết lên trên đó là mọi người nhé một là chị Thu Lê ở bên USA được trước chị có gửi cho 200 đô sau chị gửi cho 500 nữa mình không biết là rõ tên là chị chỉ biết là chị ghi là Thu Lê thôi Đấy, nhắn lên là gửi tổng là 700 đô Đó, lên đó. À, hai là chị Mai Ngọc ở bên Đức ba là cô Lan bốn là anh giấu tên ở Thái Bình năm là chị Linh USA 6 là cô Thái Hà Đông 7 là chị giấu tên ở Quảng Ninh 8 là cô Quế 9 là cô Tiệp Trang Quảng Ninh 10 là chị Lợi ở thành phố Thái Nguyên 11 là chú giấu tên chú giáo viên là trước chú gửi cho ra là hai triệu mua cuộn dây này với là thức ăn đồ uống ấy mắm là là hôm đó 12 là anh David Nguyễn ở USA 13 là chú giấu tên ở Quảng Ninh 14 là chị Mến ở Canada 15 là chị Ngô Thị Hiền Long Khánh Đồng Nai và 16 là cô Kim Anh cô Kim Anh hôm nay thì ra mới nhận được thì uh, cô có nhân tin ra là mua cho gia đình 50 bao gạo này hai chai nước mắm này ba chai 5 lít dầu ăn này nhưng mà do là mình chưa lên được ấy thì hôm nay là có răng có việc bận một chút chắc ngày mai mình mới lên mua được đó và tổng số tiền mình à, nhận được là mọi người biết là 62 triệu 042 ngàn đồng Thế thời gian tới thì ở à, ngày kia ngày kia thì mình sẽ chở vật liệu có gì ngày mai mình vào mình sẽ bảo à, gia đình là dỡ nhà ra đi có thể là chuẩn bị đào móng hay, hay công tác chuẩn bị ấy để ờ, trong thời gian tới là mình sẽ xây và ngày mai đó thì ờ, Giang sẽ dành ngày lên ờ, trên đó và đi tìm thợ xây nữa mọi người và tìm thợ xây để làm sao mà xây với cái giá cả nó hợp lý nhất xây bao nhiêu tiền một mét vuông và phát họa căn nhà thì đến video sau mình sẽ cho mọi người xem cái bản thảo phát trước căn nhà cho của nhà em Vàng em Mỹ ấy Thế hôm nay thì Giang cũng muốn uh, chia sẻ với uh, mọi người là ờ, như vậy thôi Đấy thì uh, có lẽ là để ngày mai, ngày kia thì uh, mình sẽ liên tục uh, cập nhật cái tình hình nhà em Vàng em Mỹ cho toàn thể mọi người biết cũng như là tất cả à, uh, với cô bác anh chị là mạnh thường quân đã gửi tiền cho nhà em vàng em mình là cứ yên tâm thì giang đã nhận tiền rồi thì trong một hai ngày tới thì giang sẽ cố gắng là làm thế nào nhanh nhất để cho hai vợ chồng có cái căn nhà à, trúng nắng trúng mưa không bị rột và chuẩn bị vào mùa mưa rồi mà có lẽ là giang cũng xin phép được à, khép lại cái video của giang ngày hôm nay ở đây thôi à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người là ở với tiếp theo